Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại học phía Bắc dùng ảnh cờ tàu, phía Nam thì dùng ảnh lính Mỹ Đâu là ý đảng và đâu là lòng dân đây Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao việc Đại học Kinh doanh và Công nghệ ở Hà Nội, cơ sở Từ Sơn, Bắc Ninh đã cho sử dụng áp phích in cờ Trung Quốc để cổ động cho ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Áp phích này đã bị sinh viên của trường chụp hình đưa lên mạng và ngay lập tức làm dậy sóng. Có chiều ngược lại là trang trung tâm Đông Lào IPC phát hiện ra trường đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Bảo Lộc Lâm Đồng đã dùng hình ảnh lính Mỹ minh họa cho ban chào mừng ngày 22 tháng 12 trên fanpage của trường này. Đây là hình ảnh pano của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dùng cờ Trung Quốc. Cả hai trường hợp này đều bị phát hiện, ban giám hiệu nhà trường phủ nhận vai trò liên quan và đổ lỗi cho người thực hiện. Sai lầm của phía Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội do Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh thực hiện. Hai cá nhân để xảy ra sai sót này là Phó chủ nhiệm Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh Trịnh Mạnh Hùng và nhân viên phòng quản trị Ngô Văn Công phía trường Đại học Tôn Đức Thắng là do sinh viên tự ý làm. Một số người thắc mắc rằng tại sao trong trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lại có một khoa chẳng liên quan gì đến kinh doanh như khoa giáo dục quốc phòng và an ninh. Khoa này là khoa mang đậm tính chất chính trị và nơi, nơi truyền đạt là những giá trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc dùng cờ Trung Quốc để làm nền cho pano cổ động đã thể hiện rõ ý của Đảng là như thế nào. Hình ảnh lính Mỹ trên ban chào mừng ngày 22 tháng 12 được đăng trên fanpage của trường đại học Tôn Đức Thắng là do sinh viên tự làm. Như vậy là việc dùng lá cờ Trung Quốc cho thấy phần nào ý Đảng và việc dùng hình ảnh lính Mỹ cho thấy phần nào suy nghĩ của giới sinh viên Việt Nam hiện nay theo Trung Quốc hay thân Mỹ là sự cạnh tranh không có hồi kết quả. Bởi những người yêu đảng, yêu bác thường lẫn những người thân Trung Quốc chấp nhận những giá trị mà phương Bắc áp đặt cho họ. Nhóm dư luận viên của Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra để vào các trang fanpage phê phán chế độ, chọc phá đều là thành phần yêu đảng, yêu bác điển hình. Thành phần này có tư tưởng bị nhiễm độc bởi bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đảng. Nó cứ hàng ngày hàng giờ tuôn ra biết bao nhiêu những thông tin sai lệch. Đây là hình ảnh ban của Đại học Tôn Đức Thắng đã dùng hình ảnh lính Mỹ. Và ngày nay là thời đại 4.0 và thời kỳ thế giới phẳng. Mọi thông tin đều có thể tiếp cận một cách dễ dàng, nhanh chóng. Vì vậy, không ít học sinh, sinh viên đã vượt rào, tìm đọc những thông tin mà chính quyền Việt Nam ngăn chặn. Chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xưng với Trung Quốc là anh em và luôn dạy cho học sinh rằng Mỹ là đế quốc cướp nước ta. Tuy nhiên, thực tế, Mỹ không hề chiếm của Việt Nam một tấc đất nào, nhưng Việt Nam thì lại mất quá nhiều đất và biển về tay người anh em phương Bắc của họ. Vụ dùng lá cờ Trung Quốc để in pano cổ động và dùng hình ảnh lính Mỹ làm ban kỷ niệm cho ngày 22 tháng 12 đều được đa số đánh giá là không phải vô tình. Bởi đây là vấn đề lớn và những người thực hiện các pano và ban kia không thể không có ý thức về những hình ảnh vô cùng nhạy cảm này. Hình ảnh lính Mỹ được sử dụng trong các sự kiện của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam thì chưa từng thấy trước đây, nhưng hình ảnh cờ Trung Quốc được sử dụng thì rất nhiều lần, suốt từ những năm 2011 cho đến nay, cho nên khó có ai nghĩ rằng sự cố ở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là do sơ ý. Đây là hình ảnh trang trung tâm Đông Lào IPC soi ra hình ảnh lính Mỹ trong ban của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là rất rõ ràng. Họ dùng thể chế kinh tế lai tạp mà chính quyền này gọi là kinh tế thị trường, định hướng xã chủ nghĩa để làm ăn với Mỹ để kiếm đô la. Đô la Mỹ mang đang là cứu cánh rất lớn cho nền kinh tế tại Việt Nam với giá trị thương mại hai chiều cực lớn và Việt Nam luôn có chiều hướng bán nhiều hàng sang Mỹ để thu ngoại tệ mạnh. Còn đường lối chính trị thì kiên định lại theo mô hình của Trung Quốc. Việt Nam tồn tại được hàng ngàn năm khi kế bên Trung Quốc Đại Hán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 Vụ chuyến bay giải cứu là vụ án vô cùng nghiêm trọng. Nếu không có sự tiếp tay của Bộ Ngoại giao thì Vietnam Airlines không thể chấn lột được người dân Việt Nam số tiền lên hơn 4.000 tỷ đồng. Ở vụ án này, đại sứ quán ở các nước đóng vai trò như những đầu mối gom gà để phối hợp với những hãng bay. Hành động bất nhân này đã gây ra phẫn uất cho người dân Việt Nam trong vòng 2 năm qua. Vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, Bộ Công an cho bắt ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong khi thực hiện chuyến bay giải cứu. Đây là Thứ trưởng đã từng làm phó cho hai đời Bộ trưởng. Bộ trưởng Phạm Bình Minh nay là Phó Thủ tướng Thường trực của Chính phủ và Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn. Đây là hình ảnh lửa cháy đến tận cửa nhà ông Bùi Thanh Sơn rồi. Cấp phó được xem là phụ tá trợ giúp cho cấp trưởng và thực hiện các chỉ đạo của cấp trưởng chứ cấp phó không phải là người để ra chủ trương cũng không thể qua mặt cấp trưởng cho được. Như vậy, khi cấp phó bị bắt thì tất nhiên cấp trưởng không thể tránh khỏi liên quan. Cho nên, sau khi đã bắt ông Tô Anh Dũng, mà ông Nguyễn Phú Trọng không bắt thêm Phạm Bình Minh và ông Bùi Thanh Sơn là không công bằng. Chiều ngày 21 tháng 12, báo chí đồng loạt đưa tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát đi thông báo về cuộc họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự chủ trì của Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19. Đây là hình ảnh cấp phó của ông Phạm Bình Minh ở Bộ Ngoại giao bị bắt từ tháng 4. Lần này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao, cảnh cáo Đảng ủy Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và hàng loạt người bị kỷ luật, trong đó có ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện nay và ông Vũ Hồng Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Như vậy là lửa trong lò của ông Vũ Trọng đang bén tới nhà ông Bùi Thanh Sơn Vấn đề của ông Bùi Thanh Sơn là chữa lửa hay chấp nhận cho lửa tấn công đốt nhà mình. Kỷ luật về mặt đảng chính là bước đầu cho hoạt động hành động tiếp theo. Hình thức kỷ luật nặng nhất là cách chức và khai trừ ra khỏi đảng. Nếu ông Bùi Thanh Sơn mà dính vào kỷ luật nặng, ông có thể sẽ nhận được cái kết như ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh mấy tháng trước đây. Vụ án chuyến bay giải cứu được đánh giá không thua gì vụ án Việt Á. Vụ Việt Á đã đưa hai ủy viên Trung ương Đảng vào lò còn vụ án chuyến bay giải cứu bùng phát sau đó và lửa đang hướng tới nhà một ủy viên Trung ương Đảng và một ủy viên Bộ Chính trị đương chức. Sau ông Đinh đà Thăng, ông Nguyễn Phú Trọng chưa tóm được ủy viên Trung ương Đảng nào và rất nhiều có thể khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa tiếp một ông nữa vào lò. Vậy câu hỏi đặt ra người đó là ai? Đây là hình ảnh vào hồi tháng 9 trợ lý của ông Phạm Bình Minh đã bị bắt. Người đó không ai khác chính là Ủy viên Bộ Chính trị ông Phạm Bình Minh, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và là đương kim Phó Thủ tướng Thường trực. Cấp phó của ông Phạm Bình Minh đã bị bắt và trợ lý của ông cũng bị bắt thì xem như số phận chính trị của ông Phạm Bình Minh đang bị thử thách rất nghiêm trọng. Tội thì đã hiện ra nhưng ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, bắt một Ủy viên Bộ Chính trị bao giờ cũng khó hơn là bắt một Ủy viên Trung ương Đảng. Vì thế, ông Trọng cho bắt ông Phạm Bình Minh, thì trước đó ông bắt buộc